Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi Và ngày hôm nay thì Khả sẽ sau sẽ đồ khá là được top trong à, vài ngày vừa qua Đó là cầu thủ Long Đó hiện tại trường lão Văn Bình em ơi Đó lâu lắm rồi thực sự là sau khi anh đổi về võ đa Thì chúng ta thấy đánh trận nào có tốt cả Ngày hôm nay thì trận 21 giờ thì được à, cho mình là 43k điểm Và 117 mạng và 31 đầu sơ 34 tử vong và liên chạm 15 Đó ngày hôm nay thì Khải thực sự là con Long Đao tầm này có rất là khó đánh em ơi đánh không nổi luôn đánh kiểu không chính xác được bao nhiêu người cả khải được top 19 trời ôi trời ơi <laughs> top 19 thôi thua được top 10 đến ờ, gần mấy ca điểm lận đến tám ca điểm lận rồi ok cho anh em xem xét đồ của anh Long anh em ơi và anh Long thì hiện tại đang có cho mình đó là bốn kỹ năng vốn có nha anh em đó đầu tiên là càng khôn hai cấp càng khôn hai cấp với vầng trăng trên đầu gần chim này đó anh em không là càng khôn hai cấp kỹ năng cũng có cũng có kỹ năng cũng có hai cấp rồi tiếp theo đó là cái mặt nạ quên cái phi phong cái này có một cấp nữa là ba cấp rồi với lại kèm với cái dòng tống tiên phong như năm tống tiên phong nữa là bốn cấp như năm tống tiên phong này thì được cho mình một cái năng cũng có nữa rồi tiếp tục cho anh em xem tổng số đồ sở qua thì đang sử dụng một uh, một gia truyền kháng cả 11 hợp kim da này chắc khoảng tầm à, bảy tám trăm nghìn cho đến một triệu quay đo tầm này thì rẻ này khoảng tầm uh, à, 8 đến 10 kim 10 kim hơn tí rồi áo áo này hôm trước này sang boss trong bàn ra phục hồi 40 540 áo này thì đỡ mà mua chắc cũng tầm 1 ờ, đến 2 kim được được giá là 3 kim rồi nói chung sẽ đồ rất là bình thường em mà 80 chón 40 chậm đó và một cái nón chón 30 sinh lực cao dòng 1 và một cái vũ khí ờ, làm chậm ờ, thôi cái vũ khí nội lôi sắt nội công 167 đó và đang có bao tay kháng họ 19 chón 30 phục hồi sinh lực 5 và một ngọc bội kháng họ 15 chón 20 một nhẫn kim sinh lực 138 một đôi giày kim sinh lực 155 đó rồi một cái nhẫn khăn lôi 19 rồi khăn lôi 15 sinh lực 139 khăn lôi sinh lực 139 một đai lưng khăn lôi 26 sinh lực 79 cái này gọi là set phá hành nè cái này là gọi set phá hành này mà đó lôi sắc nội công nhưng mà phá hành ở chỗ là nón chón dòng 1 nón chón dòng 1 rồi bao tay chón kháng hỏa ngập bò chống gắn họ đều sinh lực trên 15 ít khá là cao nè mà đó độ sinh lực khá là cao rồi kim giày kim và nhẫn kim nhẫn kim và giày kim đó được kết bao tay với lại ngập bội đó đơn giản nè còn hai cái là khẳng lôi từ nhẫn và đại lưng thì nếu trong bạn này đang có cho mình là 80 chón và 40 chậm này mà 80 chón và 40 chậm đó quá ok luôn ok ok để anh cho em tham khảo con thiếu lâm nha nhận tốt rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho anh long à, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và một này giờ đang đánh khá là khác này mà và hôm nay được uh, tiếp tục top 3 hôm qua còn top 3 top 4 rồi đó và hôm nay được top 3 nha anh em quá dữ luôn rồi anh em xem video đừng quên để lại cho anh long một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi ok cảm ơn rất nhiều